Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ gãy chân, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành rủ nhau xuống hố cả lũ Chủ nghĩa xã hội là viết tắt của xã hội chủ nghĩa, trong đó đôi khi người dân lại diễn giải theo một cách khác Nào là xạo hết chỗ nói, rồi là xuống hố cả nhóm, vân vân Lần này chính phủ đang gặp vấn đề ở các phó thủ tướng Dính như vụ Việt Á là ông Vũ Đức Đam Dính như sai phạm đất đai ở Hải Phòng là ông Lê Văn Thành quan chức nào cũng như vậy. Con đường đi đến đỉnh quyền lực luôn để lại những tiêu cực của nó. Vấn đề mà có khui ra hay không mà thôi. Và giờ đây dường như ông Phó Thủ tướng đang gặp rắc rối từ Hải Phòng. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam. Vụ Việt Á vẫn còn đó, vẫn chưa dứt điểm nên số phận ông Vũ Đức Đam vẫn đang còn bỏ ngỏ. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 phát tán khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Trung ương Đảng đã chọn ông Vũ Đức Đam là người chỉ đạo được phân công nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phân công Vũ Đức Đam tạm kiêm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2019, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Y tế. Việc chỉ đạo phòng chống Covid không chỉ đặt yêu cầu nên ngày 24 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận thống nhất phân công chính phủ mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống giai đoạn chống dịch Covid thay cho ông Vũ Đức Đàm trước đó. Và sau đó ai cũng biết vụ Việt Á đã làm cho người dân khốn đốn. Ông Bộ trưởng Nguyễn Thành Long đi tù và các ông Trung Ngọc Anh cũng vào tù luôn. Tuy nhiên, ông Vũ Đức Đam vẫn chưa bị gọi tên. Thực chất là ông Vũ Đức Đam không phải là vô can, mà còn nhiều vấn đề nữa mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Đức Đam. Dù vậy, đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa cho khởi tố Vũ Đức Đam, cũng chừa trông Phó Thủ tướng này một con đường mở. Không biết ông Đam sẽ lo liệu như thế nào, liệu có thể vượt qua được Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần tới hay không. Có thể nói trong bốn chân trụ của ông Phạm Minh Chính gồm bốn phó thủ tướng thì chân trụ Vũ Đức Đam đang lay mạnh nhất. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành. Hiện nay một chân trụ nữa trong bốn trụ của ông thủ tướng cũng đang bị lung lay dữ dội. Đó chính là chân trụ của ông Lê Văn Thành. Đơn tố cáo ông Lê Văn Thành dính đến sai phạm đất đai tại thành phố Hải Phòng khi ông này còn làm bí thư thành ủy thành phố. Lá đơn tố cáo này tất nhiên là đã nằm trong tay của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mặc dù vậy không hiểu tại sao nó lại lọt ra ngoài xã hội. Chính vì lọt ra bên ngoài nên số phận Lê Văn Thành mới gặp nguy hiểm. Nếu lá thư đó còn nằm trong tay ông Trần Cẩm Tú mà chưa ai biết thì ông Lê Văn Thành có thể đã ngã giá, chạy trọt để ông Tú ém nhẹm lá đơn này mà đi. Việc làm này là cách quen thuộc trong bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, kẻ tố cáo ông Thành quá cao cơ khi đã gửi một lúc hai nơi vừa gửi lên cơ quan kiểm tra Trung ương Đảng vừa bung ra trên mạng xã hội thì xem như người này đã quyết tâm tấn công mạnh vào ông Lê Văn Thành, quyết không cho ông có đường tẩu thoát. Đây là hình ảnh những chân trụ của chính phủ sắp gãy và liệu ông chính sẽ làm gì tới đây. Trò chơi quyền lực quả là quá phức tạp và đầy mưu mô với một ông phó thủ tướng mà họ còn có cách để không cho ông này bị bịt kín thông tin. Xem ra trong chính phủ ông Phạm Minh Chính có 4 phó thủ tướng thì nay có hai trong đó là đang lung lay mạnh nhất, chưa biết ông nào sẽ dụng trước. Quả là ông Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành bây giờ sẽ chống đỡ thế nào là câu hỏi được đặt ra. Và nếu hai chân trụ này sụp thì số phận ông Thủ tướng cũng bị đưa lên diện nghi ngờ. Việc đấu đá ác liệt không có nghĩa là có người sẽ bị loại khỏi vũ đài chính trị. Vậy liệu ông Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành có bị loại hay không? Còn phải cần đến lúc hạ màn phân giải